No! No! No! No! No! No! no. Power hai em hấp rắc đẳng cấp thế giới Đấy Đấy Đấy Đấy Đấy Đấy Đấy